Xin chào tất cả quý vị. Như quý vị đã biết là chúng ta ai cũng thế thôi ở cái độ tuổi ngoài 30 trở ra thì cơ thể của chúng ta sức khỏe của chúng ta bị sa sút và bị suy giảm rất là nhiều và mặc dù chúng ta đã ăn uống rồi tập luyện theo một cái chế độ mà rất là nghiêm ngặt ví dụ như trà my cũng thế thôi trà my rất là tuân thủ theo cái chế độ ăn uống rồi tập luyện hàng ngày nhưng mà bệnh nó đến thì nó vẫn cứ đến chính vì thế hôm nay my muốn lên đây để chia sẻ với các bạn về những lo lắng của mình trong những cái thời gian vừa qua my bị uh, có cái những cái triệu chứng những cái biểu hiện ví dụ như tức ngực này khó thở này rồi thì thậm chí là hay đi tiểu đêm hoặc là hay đi tiểu rất là nhiều lần thì mình cũng rất là lo lo lắm lo không biết làm sao là mình bị những cái triệu chứng như thế thậm chí chân tay còn bị bị tê bì nữa thì mi đã đến cái cơ sở y tế để khám bệnh thì các bác sĩ đã kết luận rằng là mi bị tiểu đường do di truyền đó à, do di chuyển của bố mình ừ, mi cũng rất là lo bởi vì cái bệnh tiểu đường như các bạn biết nếu chúng ta không hỗ trợ và điều trị kịp thời nó sẽ dẫn đến những cái hậu quả khôn lường mà chúng ta không thể ngờ được ví dụ như là bệnh tim này rồi thì bệnh thận này rồi thì bị tê bì chân tay rồi thì bị à, rối uh, loạn uh, thần kinh hoặc nặng nữa là chúng ta có thể bị mù lòa rất là nghiêm trọng và mi cũng rất là hoang mang rất là lo sợ khi biết mình bị uh, tiểu đường do do gen di truyền và mi đây cũng đã tìm hiểu và xin ý kiến của tất cả các bác sĩ và đặc biệt vừa rồi là Mi có đọc ở trên một trang báo một một tờ báo rất là uy tín đó là báo Dân trí nói về cái uh, sản phẩm hạ khang đường và mi thấy là hạ khang đường đã chiết xuất từ thảo dược ví dụ như là à, dây thiệt canh này hà thủ ô này rồi thì mướp đắng đó đó là những thảo dược của thiên nhiên dùng rất là tốt rất là an toàn và rất là hữu hiệu cho cái bệnh tiểu đường và mi đã dùng hạ khang đường một tháng một tháng trời nhá sau khi mi dùng hạ khang đường một tháng thì các bạn biết rằng là tất cả các cái triệu chứng như tê bì rồi thì à, đau nhức rồi thì mệt mỏi và đặc biệt là đi tiểu đêm là mi đã hết hạ khang đường không những nó chỉ dừng lại ở một cái việc là chữa tiểu đường mà nó còn tăng cường hệ miễn dịch và giảm viêm nhiễm và đặc biệt là tốt cho cái hệ tiêu hóa tốt cho hệ tiêu hóa và làm thải độc hết tất cả những cái độc trong cơ thể của chúng ta các bạn chúng ta hãy tìm hiểu cái cái cái cái sản phẩm hạ khang đường để dùng và mi thì mi mi thấy là dùng hạ khang đường nó rất cái yên tâm được cái là nó không có tác dụng phụ đặc biệt là về dạ dày về gan là không có ảnh hưởng gì hết rất là tuyệt vời luôn và mi thấy là dùng rất là hữu hiệu và một ngày thì mi dùng hai lần mỗi một lần là hai viên đó. Ờ, các bạn biết rằng là các bác sĩ, chuyên gia y tế của chúng ta hiện nay đánh giá rất cao về hạ khang đường đang có bán ở trên thị trường và My là một cái người đã từng trải nghiệm hạ khang đường rồi. My cũng khuyên tất cả chúng ta nếu như ai bị tiểu đường hoặc là những người thân của chúng ta bị tiểu đường thì chúng ta có thể tìm hiểu và tin dùng cái sản phẩm hạ khang đường nó rất là hữu hiệu biết đâu đó hạ khang đường lại mang đến cho chúng ta một sức khỏe tốt một lần nữa chúc các bạn may mắn